À, xin chào mọi người, chào các em Rồi, ờ, xin chào Tuyết Nhi này Rồi, ờ, hello Hùng Rồi, xin chào Hồng Nhung Chu Thảo thầy không xem bóng đá Thì thầy cũng xem trận này nó không căng lắm mọi người nhỉ Đúng không? Nên là thôi thầy là thầy định là chờ nó hết trận ấy Thì thầy like vì thầy biết là mọi người cũng đang xem, đang giải trí Nhưng mà trận này nó kiểu nó nhạt quá Đúng không? Ờ à thế nên thôi thầy like luôn ừ. đấy nên là thôi thầy cứ like luôn phi hùng trong like c cập nhật đấy ờ, like C thì cập nhật ở link ờ, tài liệu nhé em xem lại chi tiết giúp thầy rồi ok chào Hoàng Thư chào Duy Lâm chào Nhật Ly à, bình thường thì thầy tổ chức thi thử và chữa vào thứ năm thôi nhưng mà đợt này thì bắt đầu là ôn thi học kỳ đúng không thế nên là thầy sẽ Ờ, có thêm một cái buổi là vào ngày thứ hai là hôm nay đây này là thầy sẽ livestream để ôn tập học kỳ cho mọi người không biết là các bạn đã có cái lịch thi học kỳ chưa nhỉ hôm nay thầy sẽ có một cái bài là ôn thi học kỳ cho các bạn nhé và trong buổi ngày hôm nay thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau chữa cái đề sở thái bình đó cũng là một cái đề ờ, khá là hay đề sở thái bình rồi thật ra ấy là thầy định livestream đúng vào 9 giờ nhưng mà sau đấy thì thầy lại nghĩ là một cái ý ý tưởng đấy là um, hay là thôi mình livestream muộn một tí đó để à, xem là có bạn nào mà mà nhớ cái lịch livestream mà nhắc mình không đó thế thầy chờ đến 9 à, giờ 10 không thấy bạn nào nhắn tin là thầy ơi đến giờ mà chưa like các kiểu thế là thế là thôi thầy đang ảnh like cũng như chứng tỏ là mấy ông 2 k tư lười lắm rất lười luôn đấy bây giờ đang xem là bóng em mới có đấy ồ ôi bây giờ nhìn lại mới có bốn chưa được 400 ông không hiểu là mọi người đi đâu bọn này lười thật ừ. Còn có những bạn thi học kỳ rồi à bạn nào mà thi rồi hoặc là có cái đề nào mới hay thì à, gửi ngay cho thầy nhá để thầy làm file đề làm đáp án và livestream chữa cho mọi người giai đoạn tới thì thầy sẽ cập nhật đề và cái đáp án ở các nơi rất là nhiều cho mọi người là mọi người nhớ cái lịch để chúng ta có thể là là là làm cái à, đề từ các nơi nha thì mình à, có nhiều kinh nghiệm hơn thầy lại lượn thầy lươn gì trận hôm nay nó nó nhẹ mà như là thầy chờ mãi xem là 2k4 mà có ông nào nhắn tin thầy ơi vào học đi các thứ mọi năm thầy nhớ là bọn 2k3 mà kể cả 2k2 chẳng hạn 2k2 là cái đợt Việt Nam đá là rất là căng ấy đấy mà hôm nào mà thầy xem đá bóng mà like chỉ muộn tí rồi là bọn nó nhắc ngay đó thế mấy ông 2k4 chả thấy ông nào nhắc cũng như các ông cũng lười lười kinh khủng luôn rồi mọi người uh, giúp thầy chia sẻ cái livestream này để uh, anh em vào để, để chữa là sao hôm nay vắng vẻ như này trời ơi mỗi hôm mấy nghìn người mà sao hôm nay có 500 anh em vẫn chưa hết trận bóng nhỉ đâu thì ngó qua xem là trận bóng ờ, còn bao nhiêu phút nữa nào mấy ông này lười chắc là vì vẫn phải hết đạo bóng à phút 81 rồi đúng không chắc là còn ờ, năm bảy phút nữa là hết hết giờ rồi ừ. lời quá lời quá này chết à lại bọn em lại thử thế đấy hay thấy hay chiến nhỉ ờ 2 k 3 thì đi chơi đi còn gì hay nhờ các bạn bảo là bọn em lại thử thầy thôi là các bạn chia sẻ với thầy để 500 anh em mình chữa luôn à 500 anh em chữa luôn ông nào lười thì thì là uh, điểm thấp thế rồi ừ. ok đó, 500 anh em rồi nha mọi hôm mà hơn ờ, một nghìn hai nghìn nhưng mà hôm nay vắng vẻ thôi mình chữa luôn nha chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái chuỗi bài là học kỳ đó hôm nay thì uh, thầy sẽ chữa đề sở thái bình cái này thì thầy đã chia sẻ cho mọi người rồi đúng không rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. chờ tí thầy uh, ghim cái link ừ. phan văn chiến này nhớ không có nhớ chứ đúng không các bạn học sinh cũ nói chung là nhìn mặt là không biết nhưng mà nhìn tên à, bạn nào chăm học thấy nhớ ngay ừ. rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn hôm nay mình chữa đề sở thái bình và à, nội dung của nó thì là ba chương đầu tiên các em nhé không biết là, là các bạn thi học kỳ thì như thế nào nhưng mà thi học kỳ chương trình chuẩn đấy thì nó sẽ gồm có ba chương đầu tiên đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu và như thầy nói đây là đề học kỳ thế nên là mục tiêu chính của chúng ta là ôn lại toàn diện ờ, kiến thức à, đề này thì cũng có tương đối là nhiều câu vận dụng cao các em nhé nhưng mà ừ, nó khá là quen thuộc rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn cái uh, đề ngày hôm nay câu số 1 biết cường độ âm chuẩn là 10 mũ trừ 12 W trên mét vuông và bây giờ đề bài yêu cầu tính cái mức cường độ âm thế thì mức cường độ âm thì tính bằng công thức nào các em cái này thì rất là dễ đúng không mức cường độ âm thầy dùng công thức liên hệ là y bằng y0 nhân 10 mũ l thay vào y là 10 mũ 5 bằng y0 là 10 mũ trừ 12 nhân 10 mũ l vậy từ đây thầy có l là bằng 7 à, đơn vị tất nhiên là ben rồi câu số 1 đáp án A tiếp theo câu số 2 câu số 2 là câu hỏi về công thức chu kỳ của con lắc lò xo thì quá dễ T bằng 2pi căn M trên K. Đáp án C. Tiếp tục, câu số 3. Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. Cái này thì các bạn học đến chưa nhỉ? Trong khóa live thì thầy ờ, chưa dạy đến đây. Đã còn mấy buổi nữa cơ thì mới kết thúc cái chương điện này. Ở đây chúng ta sẽ có là cái công thức của máy biến áp là N1 trên N2 là sẽ bằng U1 trên U2. Mình thay vào N1 ở đây là bằng 2200. Đó là sơ cấp. Thứ cấp là 120. Bên này U1 là 220. Đây U1 đây. Và đang cần tìm U2. Vậy từ đây thì nhẩm là ngay ông U2 thôi. Đúng không? Gấp 10 lần vậy đây là 12V. Đáp án C. Câu số 3. C nha. Tiếp tục câu số 4 của chúng ta. Đặt một cái điện áp xoay chiều, à điện áp xoay chiều có cái giá trị hiệu dụng không đổi à, giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu của một cái điện trở và đề bài yêu cầu là khi mà mình cho tần số thay đổi thì công suất P là bằng bao nhiêu đó công suất P thế thì cái nội dung này sẽ làm cho rất nhiều bạn là sẽ uh, bị hoang mang ở đây thì mọi người phải lưu ý là đoạn mạch này là chỉ có R đoạn mạch chỉ có R thì công suất P ấy sẽ được tính bằng công thức là U bình phương chia cho R và nhìn vào đây thì mình thấy là nó sẽ không hề phụ thuộc vào F F thay đổi thoải mái đúng chưa đáp án của chúng ta là B câu số 4B tiếp tục câu số 5 tai cảm nhận được cái âm thanh khác biệt từ các cái nốt à, do re mi à, fa sol la si khi chúng phát ra từ một nhạc cụ đúng không có nghĩa là cùng một nhạc cụ như là cùng một cái cây đàn guitar hoặc một à, cái à, à cây sáo hoặc là một cái đàn piano chẳng hạn thì nghe một âm mình luôn thấy là nó khác nhau ít nhất là mình không học về nhạc thì mình cũng phân biệt được các âm khác nhau thì lý do nó khác nhau là bởi vì là nó có tần số đúng chưa nào tần số thế còn nếu mà là gì hai nhạc cụ khác nhau thì sẽ là gì các em à, hai nhạc cụ khác nhau mà đánh cùng một âm vẫn phân biệt được thì là khác ở cái âm sắc đúng chưa nào tiếp tục câu số 6 treo con lắc đơn vào một điểm cố định thì ờ, tăng khối lượng lên hai lần thì ờ, tần số sẽ như thế nào câu này thì chắc là không bạn nào nhầm rồi đúng không bị ví bị lừa nhiều câu này là như thế nào câu số 6 này các em à, ở đây người ta yêu cầu tính tần số đúng không F là bằng gì 1 phần 2 pi nhân căn của G trên L đó đấy là con lắc đơn và người ta thấy là nó không hề phụ thuộc vào khối lượng M nên M có tăng hay giảm thì nó cũng không ảnh hưởng và đáp án của chúng ta sẽ là B câu số 6 đáp án của chúng ta là B tiếp tục nào câu số 7 đặt một điện áp U vào hai đầu cuộn cảm thuần và người ta yêu cầu tính cái ZL. ZL thì tất nhiên là omega L rồi, đáp án B. Tiếp tục. Câu số 8. Câu 8. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và tại B dao động điều hòa. Và đề bài cho chúng ta là à, hai nguồn này kết hợp này. Rồi. À, bây giờ là hỏi cực tiểu khả năng là đề nó có thiếu thiếu nhỉ các em nhỉ đúng không đây nó phải cho là cùng pha nữa thì mới chuẩn xác nha đúng không đây hai nguồn kết hợp là chưa đủ phải hai nguồn đồng bộ chắc là hai nguồn đồng bộ thì gõ nhầm đề đúng chưa nào thì ở đây chúng ta có là đáp án câu số 8 nó sẽ là à, đáp án D K cộng 1 phần 2 lambda cái này thì quá quen thuộc rồi nhưng mà phải lưu ý cái pha của nguồn nhé đây là khả năng lúc trong à, cái lúc mà gõ lại đề của à, sở Thái Bình thì à, gõ nó bị nhầm tiếp tục câu số 9 trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC. Đề bài hỏi cái hệ số công suất. Số công suất của chúng ta là cốt gì ạ? Cốt phi. Cốt phi là bằng gì các em? R trên Z. Vậy đáp án mình chọn sẽ là đáp án tiếp là D. Đúng chưa nào? R trên Z, Z đây, ZL trừ ZC đây. Câu 9 sao? Rồi, mấy câu đầu tiên thì cũng à, thấy là cũng à, dễ thôi. <coughs> Tiếp tục câu số 10 của chúng ta mối liên hệ giữa lambda VTS thì chúng ta nhìn xem cái đáp án nó đúng thì mình chọn thôi chứ cái này thì chả có cái gì cả đúng không lambda thì là bằng à, VT đó là bằng V trên F xem cái nào đúng thì mình chọn thôi đáp án là ở đây là D đúng không F bằng 1 trên T bằng V trên lambda câu 10 cũng có D câu này nhìn tinh nhá bởi vì là nó cứ giống giống nhau ấy bạn nào nhìn không tinh là sẽ nhầm câu 11 tại một thời điểm T kích thích cho đầu A sợi dây đàn hồi dao động điều hòa theo phương trình UA sóng truyền trên dây à, bước sóng là lambda và đề bài hỏi là đến thời điểm t bằng 6 điểm m cách a một đoạn là lambda thì có ly độ bằng bao nhiêu thế để làm câu này thì đầu đầu tiên thầy phân tích cho mọi người là m và a cách nhau lambda vì vậy là m và a là hai cái điểm nó cùng pha đó cùng pha thế thì thay vì đi tính điểm m thì chúng ta coi như chúng ta tính cho điểm a đúng không nào thế bây giờ mình vẽ cái đường tròn pha ra mình nhìn cho nó nhanh là gì ban đầu ông này pha là trừ pi trên 2 đúng chưa sau thời gian là t trên 6 t trên 6 là bằng 60 độ nó sẽ quay 60 độ nó đến đây là đến pha là trừ pi trên 6 và đến pha trừ pi trên 6 thì mình hiển nhiên có u là bằng a căn 3 trên 2 rồi đó a là bằng 10 vậy thay vào thì nó là 5 căn 3 đáp án câu số 11 chúng ta tiếp tục là D rất là dễ nha lưu ý đây là cùng pha câu số 12 trong quá trình truyền tải điện năng đi xa đó đây là cái phần lý thuyết về phần điện thì uh, ngày mai thầy sẽ ra tiếp mà uh, hai cái bài cuối về cái nội dung lý thuyết phần điện ở trên uh, kênh uh, ờ, postcard của thầy các bạn có thể vào Spotify tìm tên của thầy cũng ra nhé thì là, là ở trên đó sẽ có cái nội dung lý thuyết thì thầy đã đăng là hai chương đầu rồi về cái nội dung đầu tiên của chương điện thì uh, chương điện còn hai nội dung nữa thì thầy sẽ đăng tiếp ba uh, chương đầu tiên của chúng ta thì thường là những cái nội dung bài tập nó chiếm nhiều thời lượng hơn À, và bốn chương cuối thì sẽ chiếm rất nhiều lý thuyết các em lưu ý cho thầy rồi bây quay trở lại câu 12 thì đây là một câu thuần túy về lý thuyết Em ta sẽ chọn cái đáp án nào đó, chọn đáp án nào thì ở đây chúng ta sẽ à, lưu ý là để giảm hao phí thì người ta sẽ tăng cái điện áp hiệu dụng đặt vào đó tăng điện áp à, và người ta thường sử dụng là máy biến áp đúng không ạ đáp án của chúng ta là C câu tiếp theo là câu số 13 đề bài trong ta UI và đề bài hỏi ta tính cái à, công suất thì công suất P thầy sẽ sử dụng tức là P là bằng UI cos phi nhưng mà ở đây thì mình lại thấy một điều là U là hàm cos còn ông này là hàm sin đó ông cos hàm sin à vậy thì ở đây thì là U và Y là vuông phai đúng không à, nếu không tin các bạn đổi thằng này ra cos thì là sẽ vuông với Y vuông pha vậy là phi là bằng bao nhiêu phi là bằng 90 phi bằng 90 thì cốt 90 thì nó bằng không à vậy công suất là bằng không đáp án câu số 13 là B đó 13 13B chứ sao lại D nhỉ mười ba có bạn nào nhầm không có bạn nào quên là hàm sin không ừ, thầy thấy có mấy bạn quên là hàm sin đấy đúng không rồi câu số 13 đáp án của chúng ta là đáp án B tiếp theo câu số 14 bốn à, do động tắt dần thì mình biết là dao động tắt dần là dao động có biên độ và tần số à xin lỗi biên độ và năng lượng là giảm dần theo thời gian nha biên độ này và cơ năng hay năng lượng giảm dần thời gian đáp án của chúng ta là đáp án B toàn cầu dễ câu số 15 câu 15 này thì thật ra nó liên quan nhiều đến cái kiến thức của nội dung lớp 11 đúng không em thì ở đây thầy nói qua nhé các bạn trong khóa live thì phần này sẽ học ở nội dung là máy phát điện xoay chiều thầy sẽ nói kỹ thì mình có một cái khái niệm đó từ thông từ thông phi được tính là NBS cốt của omega t cộng phi đó còn gì ạ còn cái thằng à, à, suất động e thì được tính là bằng trừ phi phải nó sẽ là bằng à, trừ omega nbs đó nhân sin của omega t cộng phi đó nó chính là cái cụm này bởi vì sao ở đây nó vuông góc sin 90 thì mình lấy là bằng một đó đúng không nào vậy là bằng omega nbs đáp án của chúng ta đáp án b chính là giá trị e0 à đây là nó hỏi e0 vậy thì đúng rồi thế còn à đây góc vuông này góc khác còn nếu mà vuông thì cái chỗ này xin bằng một nó vẫn đúng thôi ạ rồi ok câu số 15 đáp án mình là B người ta hỏi e0 thì lấy cái cụm to này nhá tiếp theo câu số 16 đề bài à, đặt một cái à, à câu 16 rất hay à, thầy cho các bạn comment câu 16 câu 16 là câu rất hay này để phân tích kỹ câu này lý thuyết nha nhưng mà có cái yếu tố lừa rất cao các bạn thử comment xem ra ra đáp án gì đâu các bạn comment cho thầy cái câu này xem ra là gì câu này có yếu tố lừa gọi là lừa rất cao đấy 16 c à ờ à, đấy câu 16 thì đấy là câu yếu tố lừa rất cao rồi bây giờ thầy phân tích cho các bạn cái câu này nhá thầy phân tích câu cho các bạn bài này nó hỏi cái gì nào à nó hỏi này nó hỏi cái độ lệch pha đúng chưa nào các bạn nhìn cái độ lệch pha độ lệch pha chính là cái thằng phi đó và mình đã có là cái thằng tan phi nhá tan phi này tan phi là bằng gì ZL trừ ZC chia cho R vậy thì nhìn vào đây thì nếu mà nói về độ lệch pha đó thì nó sẽ phụ thuộc vào gì à ZL ZC và R có nghĩa là gì L này C này Omega R thì đúng các bạn chọn đáp án là đáp án A là sẽ đúng đúng không đó thế nhưng bài này nó không hỏi độ lệch pha mà nó lại hỏi một cái rất dị là dấu của độ lệch pha <laughs> đúng không dấu của độ lệch pha thế thì cái thằng phi này dấu của nó nó chỉ phụ thuộc vào tử số thôi chứ nó chẳng liên quan đến mẫu mẫu luân dương rồi à đúng không đó vậy nếu mà người ta nói về dấu của phi thì nó lại chỉ phụ thuộc vào zl zc hay có nghĩa nó chỉ phụ thuộc vào omega l và c các em phân biệt được không đáp án đúng của chúng ta nó phải là b nhá ừ. đó nó hỏi là dấu thôi chứ nó không hỏi là phi nếu mà một bài hỏi là độ lệch pha phụ thuộc vào cái gì đúng không đó thì các bạn chọn độ lệch pha nó phụ thuộc vào đáp án á đó nhưng ở đây nó hỏi là hỏi dấu đó đấy là cái điều mà rất là hay ở đây thì mọi người lưu ý cho thầy nha để không bị lừa cái này thì thấy là các bạn khóa trước là cũng đổ máu ở câu này nhiều rồi câu số 16 xong đáp án của mình là B tiếp tục câu số 17 hai điểm AB trên mặt nước có hai cái nguồn là giống nhau rồi hai nguồn giống nhau vậy là cùng pha biên độ là A bước sóng là 10 điểm N cách A25 cách B10 dao động với biên độ ở đây thì mình xét cái cụm là D D1 trừ D2 nó là bằng bao nhiêu 25 trừ 10 vậy là bằng 15 15 này là bằng bao nhiêu à lambda thì là bằng 10 vậy cái này là bằng 1,5 lambda thì nó chính là dạng K cộng 1 phần 2 lambda đúng không các em vậy cái điểm này là cực tiểu mà cực tiểu thì tất nhiên là biên độ dao động là nó sẽ phải là bằng bằng không đáp án của mình là C Đúng chưa? 17. Cực tiểu ha Sau 17 vẫn có nhiều bạn comment A với B nhỉ. B thì chắc án loại rồi, biên độ gì có chuyện mà biên độ âm. Đó, 17 đáp án phải là C này. Tiếp theo, câu số 18. Đề bài cho ông ta một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa x1 x2. À, và đề bài hỏi là vào cái thời điểm mà ly độ là 3 và 4 thì à, ly độ tổng hợp là bao nhiêu? ở đây lại là một cái yếu tố lừa nữa mọi người chú ý thầy đó là ly độ của dao động tổng hợp đúng không ly độ của dao động tổng hợp thì mình tính như thế nào ly độ dao động tổng hợp thì là x đó nó sẽ được tính là bằng x1 cộng x2 ở đây chứ không phải là biên độ ạ thế thì mình lấy cái 34 cộng nhau thôi thì ra là 7 đáp án 18 của chúng ta đúng nó phải là a đấy thì biết ngay sẽ có nhiều bạn comment đáp án là b bởi vì nhìn thấy vuông pha đúng không thì là a bình bằng a1 bình cộng a2 bình nhưng ở đây nó hỏi là ly độ chứ nó không hỏi là biên độ đấy 18 rất nhiều b này được chưa rất nhiều b lưu ý nha đừng nhầm lẫn những cái câu này tiếp tục nào câu số 19 à, đề bài cho ta một cái sợi dây và à, đầu b cố định đầu a gắn với nhánh âm thoa vậy thì mình kết luận là hai đầu cố định đúng chưa hai đầu cố định cái tiếp theo là cái gì hai đầu cố định cái tiếp theo đó là một cái sợi dây có sóng dừng thì ờ, bây giờ đề bài yêu cầu tính xem là có mấy nút mấy bộ thì chúng ta công thức là L bằng gì K lambda phần 2 thay vào L là bao nhiêu ạ 100 K là cái quan trọng đang cần tìm này lambda thì là bằng V trên F V là 20 đúng không chia cho F là 40 đó chia cho hai nhưng mà nếu viết này thì hoàn toàn là sai ờ, thầy phải nhân cái này với bao nhiêu thầy phải nhân với 100 bởi vì mình đang tính cái này là centi đúng chưa nào vậy từ đây mình tính được k k nó sẽ là bằng mấy các em nhỉ k bằng 4 k bằng 4 vậy thì sẽ có 5 nút và 4 bụng đúng chưa hai đầu cố định đáp án câu số 19 của chúng ta đáp án D tiếp tục nào câu số 20 à, trên một sợi dây căng ngang đang có sóng rừng sóng rừng sóng truyền trên dây à có cái bước sóng là lambda đó lambda và khoảng cách giữa hai cái nút liên tiếp thì mình biết là khoảng cách giữa hai bụng hoặc là khoảng cách giữa hai nút thì nó luôn luôn là la la trên hai câu số 20 đáp án của chúng ta là a tiếp tục câu số 21 à đấy quên đến câu 20 thì uh, uh, thầy thông báo các bạn này uh, nhiều bạn thắc mắc là tại sao hôm nay thầy lại like đúng chưa bởi vì hôm nay là một cái buổi mà để vừa thầy livestream cũng là là là vừa thầy thông báo các bạn là thầy sẽ khai giảng cho các bạn cái à, khóa là khóa like T khóa like T đó thì cái khóa like T thì à, thầy chưa dạy và hôm nay là cái buổi mà thầy thông báo với các bạn từ tuần sau bắt đầu cái khóa luyện đề của thầy sẽ bắt đầu nha cái khóa luyện đề của thầy sẽ bắt đầu từ tuần sau và à, nội dung đầu tiên của luyện đề là thầy sẽ ôn những cái đề à, học kỳ 1 đó thì à, giai đoạn này thì trong khóa học thầy sẽ kết hợp dạy luyện đề và dạy các cái chuyên đề à, vận dụng cao của khóa uh, à, line C đó sau đó chúng ta sẽ tiếp tục uh, luyện uh, đầy đủ những cái dạng bài rồi chúng ta sẽ luyện các cái đề ở từng mức độ thì bạn nào muốn đăng ký khóa luyện đề thì có thể điền thông tin mà thầy đã ghi ở comment nha được chưa để có thể đăng ký cùng thầy và khoảng gần 6.000 bạn đã đăng ký rồi đó bây giờ thì thầy sẽ quay trở lại với bài ngày hôm nay rồi quảng cáo mất khoảng 2 giây câu số 21 đề bài cho một cái đoạn mạch à câu này sẽ nhiều bạn nhầm đây này Lai tê có tài liệu chưa à? à? chưa em nhé Lai tê Lai tê thì luyện đề học kỳ thôi Thì thầy đã đăng chung ở Lai C rồi ừ. Em đặt sách mãi chưa về Thật ra là cái sách của khóa Lai tê ấy, ừ. Đó Thì là thứ nhất là có bạn hỏi là mua hộp đề thì mua sao Thì các bạn trong khóa Lai thì mới được mua Đó Chưa là ngoài không được mua Cái thứ hai là cái hộp sách đó Thì là À, vì các bạn đăng ký quá nhiều thầy thấy bên uh, trợ lý của thầy báo là trong tuần vừa rồi đã có khoảng hơn 5.000 đơn có nghĩa 5.000 bạn mua thì trong khóa học là đã có khoảng gần 6.000 bạn thì khoảng 5.000 bạn đã mua rồi thì là chưa gửi kịp bạn nào mà chưa gửi kịp thì cứ bình tĩnh chờ nhé bởi vì mình cũng chưa dùng đến nó đó thì sang tuần sau mình mới dùng mà ok chưa còn sách là là là in xong rồi và gửi rồi đấy còn sách tặng thì thầy sẽ cố gắng là trong tuần này thầy sẽ gửi cho mọi người rồi quay trở lại với cái câu 21 mươi đề bài cho chúng ta như sau à, một cái điện áp u đó đặt vào đầu một cái tụ điện thì cường độ dòng điện à, qua tụ qua tụ điện là có cái biểu thức y à, biểu thức y và đề bài hỏi là khi mà u là bằng 50V và đang tăng thì y là bằng bao nhiêu thứ nhất đây là cái mạch là chỉ chứa tụ à, bây giờ u của chúng ta là bằng 50V và đang tăng đúng không mà cái thằng u ấy u không của mình là nó bằng đây 100V Vậy từ đây thầy suy ra là pha của U nó sẽ bằng bao nhiêu? 50 với 100 thì là cộng trừ pi trên 3. Đúng chưa? Đó là cộng trừ pi trên 3. Đang tăng thì là chiều âm rồi. À xin lỗi chiều dương rồi, lấy pha âm trừ pi phần 3. Đây là pha U, vậy thầy suy ra pha Y sẽ bằng bao nhiêu? Mạch là mạch chỉ chứa tụ, thế nên pha Y sẽ bằng pha U cộng pi phần 2. Vậy là nó sẽ bằng pi phần 6 đúng không em? Mà Y bằng pi phần 6 thì tất nhiên là Y của chúng ta sẽ bằng Y0 căn 3 phần 2 y không thì ở đây là bằng 2 thầy thay vào thì nó sẽ là bằng căn 3 đáp án của chúng ta là D câu số 21 D chứ sẽ lại B nhỉ Ờ, thì thấy nhiều bạn ra đáp án là B quá hay là thầy nhầm đâu nhỉ 21 nào mọi người xem lại thầy 21 là D hay là B đây thì thấy đáp án là B nhiều quá Ừ nếu làm hệ thức vuông pha thì em dùng làm hệ thức vuông pha nhưng vuông pha thì nó không làm sao nó không loại được nghiệm à, đấy, bạn Lê Mạnh Cường mà không dùng hệ thức vuông pha nếu em trong khóa live thì em nên xem lại nha vì thầy đã chữa cái này trong khóa live rất kỹ bạn nào dùng hệ thức vuông pha là y bình chia y không bình đúng không cộng u bình chia u không bình ấy. nó sẽ bằng một từ đây thầy cũng suy ra là cái y rất đơn giản thôi nhưng mà nó lại cộng trừ căn ba thì bây giờ lấy cái này đúng chưa đấy lấy cái nào thì lưu ý đáp án mình nó phải là đáp án d nha bạn nào ra 5 b xem lại bởi vì đây là mạch chỉ chứa tụ được chưa đáp án của chúng ta là đây tiếp tục câu số 22 một vật dao động điều hòa đề bài cho phương trình x và hỏi biên độ quá dễ với chúng ta đằng sau này không vấn đề gì đáp án d câu số 13 máy phát điện xoay chiều và đề bài hỏi cái công thức tính F thì mình thường hay dùng công thức là F là bằng P nhân gì ạ? P nhân N. Thì công thức này ấy, là dùng khi mà cái tốc độ của N là vòng trên dây Thế còn nếu mà vòng trên phút thì nó sẽ phải bằng P nhân N phần 60 các em nhé. Nếu mà N là vòng trên phút. Đó, bởi vì giây với phút nó lệch nhau 60 mà. Thế nên câu này ở đây đề bài cho N vòng trên phút thì mình chọn đáp án C thôi. Tiếp theo, câu số 24. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa. Câu này thì tỉnh táo thôi. Gia tốc ngược pha ly độ ok này. Vận tốc sớm vì trên 2 này. Ok. Vận tốc à, trễ pi trên 2 so gia tốc đúng này vậy đáp án sai là vận tốc gia tốc ngược phải đáp án câu 24 là D tiếp theo câu số 25 câu này là dạng liên quan tới r biến thiên thầy vừa dạy trong khóa live C ở tuần trước không biết là mọi người có nhớ không nào chúng ta xem là chúng ta tính như thế nào đây ừ. xem tính như thế nào câu 25 à, nhé ừ, 25 ở đây là bài toán R biến thiên và người ta nói là tại giá trị là 15 và 60 thì cùng công suất. Vậy chúng ta sẽ sử dụng hệ quả. Hệ quả đầu tiên R1 nhân R2 thì bằng R0 bình phương. Đó, và R1 cộng R2 là sẽ bằng U bình trên P. Thì thay vào thì đây thì sẽ có R1 nhân R2 là 15 nhân 60 bằng R0 bình. Vậy thì tính được cái ông R0 này máy tính đâu bao giờ? đây rồi máy tính đây máy tính xem bằng máy nha căn ra 30 rồi đó R1 cộng R2 thì là 15 cộng 60 là bằng U bình U bình phương U bình phương đó chia cho P P là 300 vậy ta tính được U U bình đi đúng không 300 mà nhân với 15 à, cộng 60 thì nó sẽ là bằng 22500 à, vậy chúng ta có P max P max là bằng U bình chia cho 2R không đó sẽ là bằng mấy U bình này U bình đây rồi chia cho 2 chia cho R không là 30 vậy nó bằng 375 đó 375 vậy thì đáp án gần nhất của chúng ta sẽ là bằng 360 đáp án của chúng ta là C câu số 25C tiếp tục Câu 26 lại là một câu thuần túy lý thuyết thôi. Đề bài hỏi công thức tính biên độ dao động tổng hợp thì thì quá dễ, biên độ tổng hợp thì nhìn tính nhá. Đáp án B. Rồi, xong. Câu số 27 hỏi công thức tính tổng trở thì cũng nhìn tinh thôi, đáp án D. Không cần nghĩ nhiều. Câu số 28. À, một cái con lắc à, alpha 0 là bằng 5 độ và ly độ góc alpha là bằng bao nhiêu thì động năng gấp hai lần thế năng thì mình có động năng mà bằng hai lần thế năng thì tương ứng alpha sẽ bằng cộng trừ alpha 0 chia cho căn của 2 cộng 1 đúng không 2 cộng 1 công thức quen thuộc thì mình thay vào thôi vậy là đây sẽ là bằng 5 phần căn 3 thì bấm xem là nó sẽ là ra là bao nhiêu nó sẽ ra là bằng 2,88 à, nó sấp xỉ 2,89 Đáp án câu 28 của chúng ta là A. Tiếp tục, câu số 30. Một con lắc lò xo. À, đề bài cho ta mờ này. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,05 giây, 0,05 giây thì động năng và thế năng lại bằng nhau. À, chúng ta biết là động năng bằng thế năng sau những khoảng thời gian là t trên 4. Vì vậy đúng không nào? Là bằng t trên 4. Từ đây chúng ta rút ra được chu kỳ t nó sẽ là bằng 0,2. 0,2. T là bằng 2 pi nhân căn của m, m là 0,05 chia cho k. Chúng ta tính được k. Chúng ta tính được k. Nào. À, 0,2 này chia cho mẫu số là 2 pi là 2 nhân căn 10 đây. Rồi. Bằng này, thì bình phương lên. Rồi thầy lấy 0,05. là 50 này. Đáp án A. 29 này dễ nhỉ xem là có cái gì khó khăn không a à, đây câu 30 được chưa câu số 30 của chúng ta là một câu thật ra ấy, câu này là lấy lại từ đề à, đại học năm 2018 à, đấy 2019 nhỉ Chật nhớ 18 19 là đề của bộ đấy rồi có một chút biến đổi thôi đấy, bây giờ câu này xem là bây giờ mình sẽ à, làm nó như thế nào đề bài cho ta đồ thị mối liên hệ giữa u dây u của cuộn dây và u cuộn dây và uc rồi thế bây giờ chúng ta làm như thế nào thì bây giờ chúng ta có rất nhiều cách làm đúng không các em và à, nếu mà bạn nào mà không muốn nghĩ ngợi nhiều thì các bạn hãy sử dụng cái công thức độc lập tổng quát mà thầy đã cho mọi người không biết là các bạn có nhớ không ừ, dùng hệ quả thì mình dùng công thức độc lập tổng quát nhé đây à, bây giờ thầy có UCD với UUC đúng không thầy coi nó là hai cái à, đại lượng điều hòa và đây thầy sẽ sử dụng cái dạng là gì x1 chia cho a1 bình cộng này cộng này à, x2 chia cho a2 tất cả bình đúng không trừ hai lần x1 a1 x2 a2 nhân cốt của delta phi là bằng sin bình delta phi đó thì đây là cái công thức độc lập tổng quát của chúng ta à, thì bây giờ mình giải quyết nó như thế nào thứ nhất ở đây là các bạn chỉ nhìn nhanh như thầy là do cái tính đối xứng các bạn thấy là hai cái ống bu này nó có tính đối xứng nhau không đây nó có tính đối xứng qua cái trục này à vậy thì thầy cũng rút ra là u0 của CD thì nó bằng u0 của ông C đúng chưa u0 của cuộn dây là bằng u0 của C có nghĩa là cái A này của thầy là bằng nhau hết này đúng chưa đó và thầy đặt chung cái này là U0 là thời ký ở U0C đi đó không lấy tí lại thắc mắc rồi nào thế bây giờ thì có những cái tọa độ nhé tọa độ của cái điểm số 1 này các bạn nhìn này tại cái điểm số 1 thì tọa độ của thầy là bao nhiêu à, ông UC này là bằng ông UC này là bằng 1 đúng chưa còn ông UCD là bằng chỗ này là trừ 2 đó trừ 2 ở số 2 thì tọa độ của thầy ở đây nó sẽ là ông này là dương 2 đó ông này là hai còn ông kia tiếp tục là trừ hai thì thay vào cái phương trình này thay phương trình này nào bây thay vào thì thầy sẽ có là gì một trên cho u 0 c bình phương cộng à, đây trừ hai chia cho u 0 c tất cả bình phương trừ hai lần một nhân trừ hai đúng không một nhân với trừ hai chia cho u 0 bình phương nhân cốt của delta phi là bằng sin bình của delta phi đó à, điểm thứ hai thầy thay vào đây thì đây nó sẽ là 2 chia u0c bình phương cộng trừ 2 chia u0c bình phương trừ 2 lần nhân 2 nhân trừ 2 chia u0c bình phương nhân cốt của delta phi là bằng sin bình delta phi thế thì cái phương trình này thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ có hai ẩn đúng không ẩn thứ nhất là u0c và ẩn thứ hai là cốt delta phi bây giờ chúng ta đang cần tìm cái cốt của delta phi đúng chưa chúng ta thấy mẫu là đều có u0 bình chúng ta chuyển vế lên đây thì nó bằng nhau vậy là thầy có hai cái phương trình bằng nhau và thầy sẽ tính được cái cốt của delta phi luôn các bạn hiểu chưa ạ đây cái này u0 nhá nhân chéo lên đây đúng không đây các bạn nhìn thấy bỏ cái này đi này đó thì có đúng là nhân với u0c bình phương đây dưới mẫu cũng thế chuẩn chưa đó làm quen này làm rất nhanh thôi vậy là cái phương trình này của thầy sẽ bằng phương trình dưới này có nghĩa là một bình cộng với trừ 2 bình phương trừ 2 nhân 1 nhân trừ 2 nhân cốt của delta phi đó sẽ bằng cái phương trình phía dưới phương trình phía dưới là hai bình cộng trừ 2 bình phương trừ 2 nhân 2 nhân trừ 2 nhân cốt của delta phi. Vậy là thầy tính được cái cốt delta phi. Đó, gọi là câu này là toán học thôi. Và nào thích thì thì thì vẽ đường tròn phát. Đúng không? Nào. Ừ. Có công thức nào giúp làm giàu ạ? Trời ơi. Công thức làm nếu mà có công thức làm giàu thì ngồi đây thì dạy các bạn làm gì? Tất nhiên là thầy dạy các bạn thì đôi khi nó không phải vì tiền, đúng không? Vì cái sự đam mê và vì sự uh, phát triển của các thế hệ 2K4 nước nhà đấy ừ. nhưng mà <laughs> công thức làm giàu cái đấy thì khó nha mấy công thức vật lý thầy thầy nhầm còn sai nào thôi quay trở lại cái chỗ này cốt delta phi là bằng mấy các em ơi các em tính giúp thầy sao bằng mấy nhỉ ừ thôi đây lấy lên máy tính bấm đây đây một này cộng 4 này trừ 2 bình phương nhân 2 này chuyển cái này sang đây trừ 3 cái này là mấy nhỉ cái này là trừ 4 cái này là trừ 8 vậy là bằng 3 phần tư ừ. đúng chưa trừ 3 phần tư à vòng bằng 3 phần tư thế thôi cốt delta phi 3 phần tư vậy thầy tính được delta phi đó ship cốt 3 phần tư đó nó là bằng 0,72 radian đúng chưa à, 0,72 radian đúng 3 phần 4 không hay trừ 3 phần 4 nhỉ cái này chuyển đây là trừ này chuyển sang đây đúng nhỉ ông này chuyển sang đây thì sẽ là dương này ông này chuyển sang đây thì là âm đúng rồi ờ trừ ba phần tư á anh nhầm sai à trừ ba phần tư à ok thế này mình nhầm sai à phải trừ 34 rồi phải là 2,41 à ừ. xanh đến cuối nhầm sai 2,41 à, ờ, đúng không rồi tuy nhiên mọi người lưu ý ở đây thì người ta hỏi cái độ lệch pha của gì của gì thì mọi người chú ý thầy này đây là thằng UC đúng không à, mình học điện rồi con đây là Y của chúng ta còn đây là U của của dây đấy U của cuộn dây này đó và góc này của chúng ta là chúng ta vừa tính là 2,41 nhưng đề bài hỏi là độ lệch pha giữa u dây à, và dòng điện à, và y thì nó là cái góc này à, vậy thì góc này bằng bao nhiêu có đúng bằng 2,41 trừ góc vuông này là 90 độ không vậy lấy 2,41 trừ 90 à, là trừ pi trên 2 chứ đừng ai trừ 90 độ nhé mình đang tính ra à? vậy là bằng 0,85 0,85 và đáp án của chúng ta là đáp án A câu số 30A tiếp tục Đấy, một câu cũng uh, ngày xưa khó bây giờ thì với các bạn nó đơn giản rồi à, bây giờ với các bạn thì câu này nó thuộc dạng quá đơn giản đúng không không có gì nói rồi bây giờ mình tiếp tục này câu số 31 à, lực kéo về tác dụng một chất điểm dao động điều hòa thì có độ lớn như thế nào à, F kéo về thì tính như nào các em nhỉ F kéo về thì được tính là bằng trừ kx đúng không à trừ kx vì vậy độ lớn lực kéo về nó luôn tỷ lệ với x và luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 31 đáp án chúng ta là D. Tiếp theo, câu số 32. 32 thì câu này nếu bạn nào học khóa lai C thì à, cũng biết là thầy lại chữa rồi. Đấy, nên là làm nó nhẹ nhàng thôi, rất dễ. Đấy, 32. Thầy lấy tờ giấy ra thầy hướng dẫn mọi người làm cũng nha Câu 32 là một câu con lắc à, đơn của chúng ta mà là có gì? Con lắc đơn của chúng ta có lực điện. Thì chúng ta thấy là sao? Đây đây là cái vị trí cân bằng của nó bây giờ nó sẽ bị lệch lên này đúng không đấy, vị trí cân bằng nó sẽ bị lệch lên và cái góc lệch là góc alpha đó alpha chúng ta có là tan của alpha <coughs> thì là bằng F điện trên cho P và ta thấy là F điện QE thì bằng P vậy cái này bằng một suy ra alpha là bằng 45 độ đó 45 độ à, góc này 45 đề bài nói là kéo lệch góc 51 theo chiều của điện trường à vậy là đây người ta kéo ra góc là lệch là 51 đúng chưa rồi người ta buông tay thì các bạn phải hiểu đây bây giờ nó là cái vị trí cân bằng mới này và nó sẽ dao động quanh cái khu vực này đó quanh khu vực này đúng chưa vậy đây thầy sẽ rút ra là cái góc alpha không nó bằng mấy góc này là alpha góc này là 51 vậy tất nhiên cái góc này là alpha không sẽ bằng 51 trừ alpha là 51 trừ 45 vậy là bằng 6 độ bây giờ nó sẽ dao động với biên độ là 6 một cái mình cần chú ý nữa là ở đây g phẩy của chúng ta được tính là bằng căn của g bình cộng a bình thế nhưng mà do hai cái ông này bằng nhau thế nên g với a là bằng nhau thì đây nó sẽ ra là bằng g căn 2 thế thôi mình tính v gì ạ mình tính v max qua vị trí cân bằng thì được tính là bằng căn của 2 g phẩy l nhân 1 trừ cốt của alpha 0 đó và thầy thay những cái thông số đề bài cho vào căn này của 2 G phẩy thì đây là G căn 2 G thì là bằng 10 Nên 10 căn 2 này L thì đề bài cho là bằng 1 mét Nhân với 1 trừ cốt của đây là cốt của 6 độ Vậy thôi Bấm máy tính nhá Xem bằng mấy Căn này 2 nhân 10 căn 2 này Nhân với 1 nhân với gì nào 1 trừ cốt của 6 Nhưng mà đây thầy phải đổi ra độ nhá Cho nó đúng Rồi là 0,39 0,39 m trên giây. Và đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu số 32, đáp án của chúng ta là C. Chuẩn chưa? Tiếp tục. Câu số gì? Câu số 33. Câu 33. À, cho một cái điện áp U vào hai đầu một cái cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, độ tự cảm L. À, biểu thức của cường độ dòng điện của cuộn cảm là như thế nào? Thì à, quá dễ rồi, mình có thể dùng Casio luôn được không? Casio luôn nhé. Đó, mình sẽ làm 100 móc gì ạ 100 móc không ô oh, thầy chưa đẩy, đẩy Casio đó các bạn biết bấm Casio cái điện này chưa nhỉ thầy đã dạy rất là kỹ rồi hôm vừa rồi thầy cũng đã có một buổi dạy lại cái ZL thì bằng mấy này ZL thì đây là 50 đúng không đây 50 vậy chỗ này là 50 y rồi 2 và trừ pi trên 2 mình xem cái nào là chọn là 2 trừ pi trên 2 đáp án mình là câu số 33 đáp án của chúng ta là tiếp tục câu 34 của chúng ta khóa học là bao nhiêu không à, khóa học thì hiện tại đang được sale 50 phần trăm mà các bạn được tặng cái hộp đề to đùng mà thầy hay giới thiệu đấy đấy thì uh, khóa like T luyện đề là có giá là 900k thôi mọi người ơi Nha, các bạn đăng ký thì có thể đăng ký sớm để nhận ưu đãi link đăng ký thì thầy ghi ở comment đấy nha bạn nào muốn tham gia thì à, đăng ký câu 34 câu này thì cũng rất dễ thôi nhưng mà phải tỉnh táo đọc đề cho nó chuẩn đề bài cho chúng ta một cái à, vật à, khối lượng là 100 g và độ cứng là k là 100 và bây giờ đề bài nói là kéo vật nói chung là tính gì tính mình phải tính những cái thông số cơ bản đã đúng không là omega omega thì được tính là căn của k phần m đó thì nó là bằng bao nhiêu 100 chia 0,1 thì nó là bằng 1.000 thì nó sẽ là 10 pi từ đây thì thầy sẽ có hai cái mà thầy cần phải làm đó thì tính được cái delta L0 là bằng 1 chia omega bình nhân G thì quen rồi nên thầy nhẩm được ra là 1 cm các bạn thay vào bấm nhé và cái chu kỳ T thầy tính được nó là bằng 2 pi chia omega là 10 pi thì là bằng 1 phần 5 biên ta xem là người ta kích thích cho vật dao động như thế nào ừ. nào kích thích dao động như thế nào bây giờ đây là cái vị trí cân bằng nha đúng không treo vật vào thì là mấy à, treo vật vào chưa làm gì ấy thì là giãn mấy rồi giãn một đúng không sau đó người ta kéo đến vị trí giãn hai à vậy thì giãn hai thì có đúng là sẽ nằm ở đây không giãn hai nằm đây các bạn lưu ý đây là vị trí cân bằng nhé đúng chưa giãn hai là sẽ nằm ở đây chuẩn chưa rồi vậy là ở đây thì sẽ có x bằng mấy x bằng một đúng chưa kéo giãn hai thì có đúng nằm ở đây đây đoạn này là bằng hai đoạn này là hai thì có đúng đoạn này là một chưa vậy là x bằng một được chưa <clears throat> tiếp tục tiếp tục là V của chúng ta thì đề bài cho là 10 pi căn 3 vậy là nhìn vào đây và vào đây chúng ta sử dụng công thức độc lập thời gian thầy nhẩm ra a nó bằng à, hai quá dễ đó nhưng đề bài thì yêu cầu là thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ vậy là ngay lập tức chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn pha trên đường tròn pha để xác định giãn nén thì cái vị trí đặc biệt của mình là trừ delta l không chính là trừ một biên độ A bằng 2 A bằng 2 vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như thế này đúng chưa nào đó và thời gian T nén ở đây nó sẽ là T trên mấy các em T trên 3 mà T là 1 phần 5 vậy thì nó sẽ là bằng 1 à, phần 15 Đấy. cái này là 2 pi phần 3 và trừ 2 pi phần 3 nhé cho bạn nào mà chưa thành thạo đáp án của chúng ta là đáp án D câu số 34 đáp án D tiếp tục tiếp tục Câu số 35 Câu 35 của chúng ta Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước à, S1, S2 cùng pha đây Cùng pha là cái rất quan trọng Để đánh dấu nó vào cho mọi người nhìn Cùng tần số Tại điểm M Cách S một đoạn là 25 Và cách S2 đoạn là 20,5 Có biên độ cực đại Giữa M và trung trực của S1, S2 Thì có 3 đường không giao động Vậy thì ở đây chúng ta phải kết luận Là M sẽ thuộc cực đại số gì ạ? M nó thuộc cực đại là km bằng 3 viết như này cho nó dễ tại sao ở giữa nó có 3 vậy là tổng là phải 4 thì ở giữa mới là 3 đúng không tính từ 0 mà 4 thì chính là gì k bằng 3 0 1 2 3 đúng chưa k bằng 3 thầy dùng công thức là d2 trừ d1 bằng gì các bạn nhỉ bằng k lambda bởi vì hai nguồn đây nó là cùng pha và lại cực đại thay vào D2 của chúng ta là bằng 20,5 À đây chết phải lấy cái này đúng này nó phải bằng trừ ba đấy nó cộng trừ ba lấy cái nào cũng được nhưng mà ở đây thầy lấy để làm sao cho nó thỏa mãn cái yêu cầu đề bài đây D2 nó nhỏ hơn D1 thì nên nó phải là trừ 3 D1 nó là bằng 25 đó thì đây nó mới là ra là trừ 3 nhân lambda thì nó mới đúng không lambda nó âm thì lại vô lý à đúng không cộng trừ 3 đều được hết đều thỏa mãn hết là có 3 đường nhưng với thằng này thì phải lấy trừ 3 vậy đây lambda bằng mấy trừ 4,5 chia 3 vậy 1,5 đề bài yêu cầu chúng ta tính số gì số điểm không dao động không dao động thì k nó nằm trong khoảng nào lấy máy tính bấm luôn à, ab bằng bao nhiêu S1 S2 là bằng 8 Vậy thì lấy 8 mà chia cho ông 1,5 Đó thì trừ 0,5 Thì ông này ra là 4,3 Đến trừ 4,3 à, Xin lỗi 5,3 Đây không dấu bằng nha Tính hai đầu Vậy là số nghiệm của chúng ta chạy từ trừ 5 tới mấy các bạn Tới 4 Và tất nhiên là có 10 rồi câu 35 đáp án A sao lại trừ 5 đến 5 thằng Thái kia tính cực điểm em điểm không có động mà mới đăng ký khóa học thì học từ đâu để không kịp kiến thức à đấy có bạn hỏi nên thầy nói không lại bảo thầy giới thiệu uh, quảng cáo nhá đấy giờ không lại bảo thầy uh, suốt ngày thầy đi quảng cáo khoa học đây thì uh, nói qua nhé đây cái khóa live C này là cái khóa mà dạy các cái chuyên đề có gần 6.000 bạn này wow, hoạt động này nói phép đâu nhỉ cái mục công bố đâu thầy không biết nhỉ đây thì các bạn vào cái à, link tổng hợp của cái bài giảng khóa học nó chạy đi đâu rồi nó có một cái mục công bố mạng nó đang lag thầy không chỉ được đấy mạng đang lag quá thì à, các bạn lưu ý là những bạn nào mà trong à, khóa học mà giai đoạn này mà muốn học lại từ đầu ấy thì lời khuyên thầy về học thật cẩn thận những cái bài đầu tiên của khóa lai C nhá vì như thầy đã nói rồi chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 giống hệt uh, nhau và nếu bạn nào mà học qua chương số 4 là chương gì nhỉ chương uh, mạch dao động LC thì chương số 4 là chương 1 nha chương số 4 là chương 1 chương đầu học cẩn thận thì những chương sau học sẽ nhẹ nhàng hơn đấy ừ chỗ chú ý có à? thôi rồi thì thầy cũng không lấy điện thoại ra ờ à, thôi đây ờ, hình như iPhone 6 nó hơi lag à đáng chú ý này chính là công bố ok ok rồi đây đây đây đây đây ok ok ok nào đây ừ. cái link tổng hợp bài giảng khóa like like đây đấy nha giờ anh em nhìn thấy bài bản khoa học đẹp dai chưa những cái ờ, màu đậm là những cái bài vận dụng cao đấy đúng chưa thì đây nhá nhắc lại này hiện tại thì trong khóa live là đang học đến cái chương điện xoay chiều đúng không điện xoay chiều thì bạn nào mất gốc ấy thì vào giúp thầy à, bạn nào mất gốc vào giúp thầy này là sẽ có những cái bài giảng cơ bản thầy không đánh dấu màu đậm ấy thì là không phải vận dụng cao thì học trước những cái đấy và sau đó thì chuẩn bị luyện đề với khóa live vận dụng cao thì cài lại sau nha ok cái này là iPhone 6 thầy độ lại màn hình để kiểu đi đâu mình cầm nó tự tin so với mọi người mà câu số 36 của chúng ta là 36 này 36 này không biết là chữa chưa các bạn nhỉ nhìn quen quá câu 36 ừ, quên gần hết không sao những bạn mà bảo là em quên gần hết chương một không không sao bởi vì sắp tới mình luyện đề mình sẽ nhớ lại hết những cái thứ đó đó bây giờ không ngồi để cày lại đầu nữa trước đây mình học mình hiểu lại ok rồi còn nếu mình quên không sao và mình cũng chấp nhận là ví dụ đi thi mình có quên một vài dạng điểm thấp một xíu không sao nhưng về đại cục sắp tới mình luyện đề thì mình sẽ nhớ lại hết cái điều đó nên không lo nha không lo cái câu chuyện đó rồi thế bây giờ mình sẽ tiếp tục với câu 36 chữa rồi à ừ. nào bây giờ ta có ba cái dao động là x1 x2 x3 và ba cái dao động này thì giống hệt nhau chỉ khác nhau mỗi là pha thôi đúng không em không va chạm với nhau biết tại mọi thời điểm thì động năng thứ nhất luôn bằng thế năng thứ hai à cái này thì có một cái mệnh đề này động năng thứ nhất đúng không vkd 1 đó thì bằng thế năng của thằng 2 thì ở đây thì sẽ có động năng của một thì tất nhiên là bằng cơ năng trừ thế năng một thì bằng thế năng của hai hai có nghĩa là cơ năng thì bằng thế năng một đó cộng thế năng hai à hay suy ra là a bình thì có đúng bằng x1 bình cộng x2 bình không đó thì khi thầy viết như này thì mọi người đủ hiểu là hai ông này là vuông pha đúng không ừ hai ông này là vuông pha rồi cái gì Nguyễn ờ, Công Anh lương thầy 50 triệu trời sao các bạn hỏi cái câu hỏi lương lương mà 50 triệu thì buổi tối ngồi dạy này làm gì đúng rồi trà mi này đúng lương là 4 triệu rưỡi giáo viên mới ra trường mới đi dạy được có 10 năm thì lương đâu 50 triệu làm gì có cái giáo viên nào trên đời lương 50 triệu nào quay trở lại <laughs> nha chém gió anh lần màn quá vậy là ở đây thầy có một cái hệ là các bạn lấy máy tính tính hộ thầy nào không ngồi nãy giờ chém gió cũng quên hết kiến thức đây x2 là bằng x1 cộng 0,2a đúng chưa x1 bình cộng x2 bình là bằng a bình vậy bây giờ thầy cần các bạn tính cho thầy xem là x1 nó bằng bao nhiêu a và x2 là nó bằng bao nhiêu a coi a nó là một cái tham số đúng không đó coi a là một cái tham số về chúng ta tính x1 x2 theo nó thì cái việc rất là dễ thôi các bạn lấy thằng x2 này các bạn thay vào đây xong các bạn bấm giải phương trình đó giải phương trình với a làm tham số đặt bằng một cũng được thì chúng ta sẽ tính được x1 theo a mà x2 theo a nào tính đi tính cho thầy cái này đó à, trong khi các bạn tính thì thầy nói tiếp đó là gì đề bài yêu cầu ta tính tỷ số giữa động năng của vật hai đúng không vkd 2 chia cho động năng của vật ba là WD3 tất nhiên là động năng thì mình không dây ở đây rồi mình sẽ chuyển nó về thế năng à, thầy sẽ viết nó thành cơ năng trừ thế năng 2 chia cho cơ năng trừ thế năng 3 ở đây các bạn cũng phải chú ý là là ba vật này thì giống hệt nhau thầy đã nói là ban đầu vì vậy có nghĩa là cơ năng của chúng thì bằng nhau thay vào đây thì cái cơ năng này nó chính là gì a bình trừ thế năng là x2 bình mẫu số mẫu số là a bình trừ x3 bình nhưng x3 bình thì là bằng x2 nhân x1 nếu mà chúng ta tính được cái tỷ lệ ở đây đây x1 là bằng bao nhiêu a x2 là bao nhiêu a mình thay vào đây thì có đúng nó rút gọn được hết và mình sẽ tính được cái tỷ lệ này không đó nào bây giờ các bạn cho thầy biết cái chỗ này bằng mấy này anh em ngồi ờ cái gì thầy bán lươn ở hà tĩnh hay nghệ tĩnh ờ hình như là ở nghệ an đúng không ở nghệ an là có một cái món rất nổi tiếng hình như món cháo lươn ờ thấy có tự nhiên các bạn nói thì thầy mới nhớ ra là hồi năm à, à, khóa 2K2 có cái anh đạt được 10 điểm lý ấy, thì thầy về à, tận nơi để trao quà cho anh ấy thì nghĩ Nghệ An thì cũng gần thôi nhưng mà cuối cùng là ông ấy ở tận tít mù khơi Nghệ An ở tận tỉnh Con Cuông đấy thì đi đường mòn Hồ Chí Minh <laughs> đi mất mười mấy tiếng mới đến nhà ông ấy thì là trên đường thấy quảng cáo rất nhiều là món cháo lươn nào x2 là bằng trừ 0,8 à 0,6 đến 0,8 các bạn ờ, đây thì nó cho là dương à đúng không đây nó cho là dương thì mình lấy là dương rồi thằng x2 là bằng 0,8 cái này là 0,6 rất đẹp ok cảm ơn bạn Lê Mạnh Cường nhá ờ không đấy là thật thấy thấy đi trên đường quảng cáo rất nhiều đó là thế về mình thay vào đây thôi thì là a bình đúng không trừ x2 là bao nhiêu x2 là bằng 0,8 a tất cả bình chia cho mẫu số là a bình trừ ông này nhân ông này là 0,6 nhân 0,8 a bình phương thế là xong đúng không ok rất là đẹp cảm ơn mọi người đấy ở đây thì chắc mọi người phải lấy nó dương đúng không đề bài cho hai xếp dương mà mình lấy dương nhá nào vậy là phân số thì sẽ bấm là 1 trừ 0,8 mũ 2 chia cho mẫu là 1 trừ 0,6 nhân 0,8 nó ra 9 phần 13 xem có đáp án này chọn không à có đáp án đây rồi câu số 36 đáp án là A rồi cảm ơn mọi người tiếp tục nào 36 sao đến câu 37 à, bảy 37 37 thì dễ quá vừa chữa xong trong lai C câu 37 cho một cái sóng ngang đó sóng ngang và bây giờ người ta à, cho hai cái điểm MN trên phương chuyển sóng đề bài yêu cầu là tính cái khoảng cách lớn nhất giữa MN thì mọi người phải hình dung là MN nó sẽ dao động như thế này đấy trong đầu là phải có cái sự hình dung như thế đã đó thế bây giờ thì muốn tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cái điểm như thế này đúng không thì khoảng cách giữa MN thì sẽ được tính là bằng căn của gì căn của D0 bình cộng với delta U bình. Đó. Trong đó D0 là khoảng cách ở vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thì là chỗ này với chỗ này đây này. Nó cách nhau mấy ô? 1 2 3 4. Đây, D0 là bằng mấy? 4 ô. Mà đây 12 thì là bằng 6 ô, thì lấy 12 chia 6 nhân 4. Vậy là D0 đây là bằng 8. Delta U thì được tính là bằng hai cái phương trình này trừ nhau. Biên độ thì là 1, vậy là 1 móc 0 trừ một móc của độ lệch pha thì tính cái độ lệch pha một tí độ lệch pha delta phi là bằng 2 pi d0 chia lambda 2 pi d0 bằng mấy à bằng 4 ô đúng không bằng 4 ô 1 2 3 4 đấy chia lambda lambda là bằng thôi đây lấy 4 thì lấy 8 và đây là 24 cm cho nó dễ đúng không lambda có đúng bằng 24 không điểm này với điểm này giống hệt nhau vậy cái này 16 chia 24 vậy là 2 pi phần 3 2 pi phần 3 vậy đây là móc 2 pi phần 3 thế thôi thay vào một phép tính là xong một móc không này ơ ờ, một móc không trừ một móc của bao nhiêu 2 pi phần 3 chuẩn chưa các mình đổi ra dạng phức nó sẽ là bằng căn 3 và móc trừ pi phần 6 nhưng đề bài yêu cầu ở đây là gì lớn nhất đúng không các em đây lớn nhất Vậy thầy lấy delta U mắc mà delta U bằng một phương trình này thì nó đạt mắc. Đó, chỗ này mắc nó sẽ là bằng căn 3. Vậy đây khoảng cách của thầy sẽ là căn của 8 bình phương cộng căn 3 bình phương. Căn 67 nha. Vậy nó ra là bằng 8,18, cũng là gần nhất với 8,2. 37, đáp án của mình là C. Tiếp theo, câu số 38. 38 à 38 thầy vừa dạy hôm trước này dạy hôm trước tối mai lại tiếp tục các em nhé tối mai là sẽ có cái các cái giảm đồ đặc biệt này của điện xoay chiều đấy học xong cái đấy là cũng khá là yên tâm tự tin điện rồi nào bây giờ làm sao mình tính được cái này đây là cái bài rất cơ bản người ta cho là c biến thiên để uc mắc đúng không uc mắc và UC max thì ở đây người ta cho là bằng 160 UC max thì được tính là bằng U0 của mạch xin lỗi U của mạch nhân căn R bình cộng ZC bình và chia cho mẫu của chúng ta là R thay vào U bằng bao nhiêu ta 80 nhân căn này R bình đang cần tìm đúng không à xin lỗi R bình cho đúng không 20 căn 3 tất cả bình cộng với ZC bình phương chia cho mẫu là 20 căn 3 từ đây thì mình nhẹ nhàng mình tính được ông ZC đấy rồi ZC thế có ZC rồi thì mình giải quyết như thế nào thầy à, đang đi cần tìm Y vậy thì thầy đi tính thằng ZL nữa thầy dùng công thức là ZC các bạn tính giúp thầy ZC đây bằng mấy này đó ZC thì được tính là bằng R bình cộng ZL bình chia cho ZL đây là ZC đó mình thay vào <coughs> ừ mình thay vào uh, ờ, r bình là bằng mấy nhỉ r bình là 20 căn 3 cộng zl bình chia cho zl đó là bằng zc à, zc bao nhiêu nhỉ em dùng giản đồ à ấy chả ờ cũng được <laughs> giản đồ thì rút ra từ uh, giản đồ được nói chung dùng cái gì ra nhé các bạn chưa tính nhá lời quá thôi thầy tính nhá thì tự tính vậy cái này thì người ta cho là bằng 160 đây này cái này bằng cái này tính ZC thôi có cái gì đâu em nào 160 nhân với 2 căn 20 căn 3 này. chia 80 này. mũ 2 lên này trừ 20 căn 3 bị bình phương này căn này 60 rồi đúng chưa vậy ZC đây 60 thì chỗ này là bằng 60 thì ờ, thầy tính được ông Z là ừ? đó tính rất là rất là mấy nhỉ đây là cái phương trình bậc hai ờ thì phải bấm phương trình bậc hai rồi một chín này hai này lâu quá thì không bấm cái này nữa một này trừ sáu mươi này và 20 căn 3 bình phương đó ô xấu thế sao xấu này nhỉ mọi người ơi ờ, ZC60 rồi bây giờ thầy đang đi tìm à, tìm ZL ấy nó ra xấu quá mày ạ thế thầy bấm sai đâu nhỉ một này trừ 60 này 20 căn 3 bình phương vô lý nhỉ 20 căn 3 bình phương mà nó lại ra 60 này À rồi rồi rồi Khổ quá thầy bấm là thành 23 bình Khổ ghê khổ ghê Rồi Vũ nghiệm Đậu xanh Sao có cái phương trình bậc 2 này mà thầy giải nó khó khăn thế nhỉ các bạn tính cho thầy cái thằng ZL <laughs> Tự nhiên, tự nhiên thầy lú ghê Đây ZL bình này Trừ 60 ZL Đây là 20 căn 3 bình phương đúng không Thì là 1200 Ra vùng nghiệm Ờ à à, sai sai nhỉ ZC rồi mà sao thằng à, ZL thì tính lại không ra ta thế thế không hiểu là nó, nó cấu chuyện nó tại sao nó lại như vậy R bình cộng ZL bình và chia ZL thì là bằng ZC ờ ừ không đúng rồi mà à rồi ơi thầy lú đây là c mắt đúng không thì đây là zl khổ ghê cơ đây là zl zl zl sorry anh em đây là zl xong thay vào đây để tính zc đấy mình bị ngược đây là c biến thiên trong đầu thì lại làm là l biến thiên ok ok ok cảm ơn mọi người đã phát hiện ra cái chỗ mà thầy bị sai nhá vậy đây là 60 bình đây là 60 đó thì đây là bằng bằng ZC thằng nào tính ra không ra vô lý thật nó ra mình bị lú mình viết đây là ZC thế là mình cứ thế mình làm theo mình không cần nghĩ ngợi gì cả mà phương trình nó vô nghiệm thật ấy. cứ này may phương trình nó mà có nghiệm là mình cũng lấy à nhưng mà không thể có nghiệm được bởi vì chỗ kia mắc mà rồi chia cho mẫu là 60 này. ok hôm nay 80 đẹp rồi với C80 các bạn nhá rồi có đầy đủ thông số như này rồi thì thầy tính y thôi y là bằng u trên z u của chúng ta thầy tính casio nhé u thì đây là 80 căn 2 này pha là trừ pi trên 4 đúng không nào và chia cho mẫu số mẫu số là z thì z ở đây r nó là 20 căn 3 đó cộng với y nhân zc zl đây vậy là 60 trừ 80 đó siêu lú thay vào tính xem bằng bao nhiêu 80 căn 2 móc và ô 12 80 căn 2 này móc của trừ pi trên 4 này trừ pi phần 4 mẫu số của chúng ta là 20 căn 3 này cộng với y này nhân với 60 trừ 80 này. đổi về dạng phức này bằng thôi Vậy là 2 căn 2 và trừ pi phần 12. Đó. 2 <clears throat> căn 2 và trừ pi phần 12. Đáp án của chúng ta là C. Đúng không? Ừ. Đáp án câu số 38 của mình là là C. Tiếp tục nào. Câu số 39. ba mươi chín không ai lay C học khó hơn những cái dạng này là hôm trước học rồi gì hôm trước là L biến thiên C biến thiên thầy nói lại hệ quả thôi chứ nó khác gì nhau đâu công thức nó đối xứng có ba